Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2021, tức ngày 2 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Ngọ hôm nay là Bính Tý, Giáp Tý. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Bị ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Tý khó kiềm chế được cảm xúc của mình trong ngày thứ bảy này Bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn tranh cãi khó hòa giải, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn. May mắn là có chính tài chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được các khoản lương thưởng, nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định và vẫn trên đà tăng tiến. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ là điều bạn cần làm nhất lúc này. Ngũ hành thủy khắc hỏa, tình cảm của các cặp đôi trở nên nhạt nhòa, xa cách,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 cũng đủ để kẻ tiểu nhân lấy đó làm cái cớ để hạ bệ bạn rồi. Suy nghĩ thấu đáo, hành động cẩn trọng là lời khuyên mà lịch ngày tốt muốn dành cho bạn lúc này. Chưa kể sự xuất hiện còn kiếp tài còn là lời cảnh báo họa phá tài, mất tiền hao của đang đến rất gần đó. Mọi công sức của bạn có thể đổ sông đổ bể chỉ vì một lời nói của ai đó, đừng nhẹ dạ cả tin dù đó có người bạn quen thân đi chăng nữa. May mắn là bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Ngũ hành hòa sinh thổ, những lời khuyên của đối phương có thể là chìa khóa giúp mở ra tất cả những bế tắc mà bạn đang vướng phải, hãy lắng nghe nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. 3. Tử vi tuổi dần. Công việc của người tuổi dần trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn bao giờ hết trong ngày dần ngọ bán hợp, như hôm nay. Bạn có thể ký kết được một hợp đồng lớn, mang lại nhiều giá trị cho tập thể. Tuy nhiên, thiên quan ngáng trở, bản mệnh cần hết sức đề phòng với những tác nhân xấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công việc cũng như những nguồn lợi mà bạn đang dày công gây dựng. Tốt nhất bạn nên tránh khỏi tất cả những thị phi tai tiếng, kẻo thiệt hại sẽ khó có thể bù đắp được. Mộc sinh hỏa, dường như tình cảm của cặp đôi đang trở nên tốt đẹp hơn so với thời gian trước đó. Cả hai có thể tiến dần đến mối quan hệ sâu sắc hơn, Cùng nhau chung tay xây dựng một gia đình nhỏ mà bạn vẫn mong chờ bấy lâu nay. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão nhận thấy bản mệnh cần chú ý đến túi tiền của mình trong ngày mão ngọ tương phá, như hôm nay. Hãy cẩn thận với những kẻ chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của bạn. Bạn sẽ có thể mất tất cả nếu tiếp tục tin vào những lời nói ngon ngọt đó đấy. Có chính quan trợ mệnh, tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ sớm được cấp lãnh đạo ghi nhận thôi. Chỉ cần bạn làm tốt nhiệm vụ của mình, thì cơ hội để bạn thăng tiến sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Người độc thân nhận được lời mời hẹn hò gặp mặt trong ngày mộc hỏa tương sinh này. Đây có thể là cơ hội để bạn tìm thấy được một nửa cho mình, hãy nhanh tay đón lấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn. Sự xuất hiện của tỷ kiên, khiến con giáp này khó tránh khỏi thị phi tai tiếng trong ngày hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng giữ vững lập trường của mình, đừng để bản thân vướng vào những chuyện chia bè kết phái, hay tranh lợi đoạt tài trong môi trường làm việc. Hỏa thổ tương sinh, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã có bước tiến triển khá tốt đẹp. Những mâu thuẫn giữa đôi bên đang dần được hóa giải, những chia sẻ sẽ giúp cả hai có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau hơn. Theo lịch âm dương,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 các mối quan hệ xã giao cũng trở nên tốt đẹp hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn còn có thể nhận được những lời giới thiệu cho các mối hợp tác làm ăn đầy hứa hẹn nữa. Thiên ấn độ mệnh, chẳng gì có thể cản được bước đường tiến thân của con giáp này. Năng lực được kiểm chứng chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước. Tuy nhiên, trong ngày hỏa khí vượng này, bạn đừng lơ là chủ quan với sức khỏe của bản thân. Nhất là với những ai có tiền sử các bệnh về xương khớp, Bệnh về thần kinh sẽ khó tránh việc tái phát bệnh khiến toàn thân đau nhức, mệt mỏi, ăn ngủ kém ngon, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Ngọ ngọ tự hình, những chuyện muộn phiền cứ đeo bám con giáp tuổi Ngọ mãi không thôi. Có lẽ bạn nên tìm một ai đó để bày tỏ nỗi lòng, để có thể tìm thấy được sự đồng cảm,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 các khoản thu nườm nượp kéo về khiến bạn vô cùng choáng ngợp. Ngũ hành hòa khắc kim điểm vào mối quan hệ của bạn có thể đang đứng trên bờ dạn nứt. Những xung đột bất đồng cứ lớn dần lên mỗi ngày, nếu không sớm tìm ra tiếng nói chung, e rằng kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ xảy đến với đôi bạn đó. Nếu phải đi xa trong ngày này, bản mệnh nên lưu ý đi theo hướng tốt để công việc được thêm phần thuận lợi hơn. Theo đó, hướng hỷ thần sẽ hướng đông nam, tài thần sẽ ở phương bắc. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, Tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Thương quan xuất hiện mang theo những tin tức chẳng mấy tốt lành đến với bản mệnh. Những sai lầm của bạn có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng khiến cho bạn khó lòng giữ được công việc hiện tại. Các mối quan hệ cũng vì thế mà trở nên rời rạc hơn. Bản mệnh đừng vì kiêu ngạo, Hiếu Thắng luôn cho rằng mình đúng để rồi đưa ra quyết định vội vàng, hấp tấp khiến chuyện tốt chưa thấy, chuyện buồn đã tìm đến. Tiền bạc cũng vì thế mà đội nón ra đi, khó giữ. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó có thể hài hòa trong ngày hòa kim, xung khắc này. Đã đến lúc đôi bên cùng ngồi lại, thật tâm chia sẻ và lắng nghe để tìm ra lời giải đáp cho những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Cục diện tam hợp sẽ trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi tuất thêm phần hành thông suôn sẻ hơn. Dù là người đang ngồi trên ghế nhà trường, hay đã đi làm đều có thể nhận được tin vui liên quan đến thành tích hay kết quả trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của tỷ kiến khiến con giáp này trở nên liều lĩnh hơn trong cách xử lý công việc. Tuy chưa xảy ra những sai sót quá lớn,